Xin chào, thầy là thầy Hữu Tình, thầy là giáo viên vật lý của công ty toliha.vn và hiện nay thì thầy đã quay hoàn thành xong khóa học chương trình vật lý 9 cùng với ban biên tập và cùng với anh em trong hội đồng quản trị cũng như ban điều hành cũng như đặc biệt là hội đồng chuyên môn thầy Lê Minh Phấn đã rất sát sao trong các môn khoa học tự nhiên. Đấy. Đặc biệt là môn lý, môn hóa thì các thầy luôn luôn muốn đưa đến cho các con một cái nội dung bài giảng rất sôi động và đặc biệt là để hướng đến tiệm cận đến cái việc học đi đôi với hành mà trong cái bối cảnh hiện tại đó là ở ờ, các trường phổ thông của chúng ta ấy, thì các thiết bị thí nghiệm hầu như là hỏng vãn rồi. Lý do là chúng ta đang cuối của cái chuỗi chu kỳ mà thay sách giáo khoa và đổi mới chương trình. Thế thì ở đây các bài giảng, ờ, các bài học thì đều được kèm với lại các bài thực hành và với sự biên soạn rất công phu của uh, bên biên tập viên cũng như sự chỉnh lý của các thầy nên là cái hệ thống bài giảng rất là tuyệt vời. Ok. Uh, trong riêng cái môn mà vật lý lớp 9 của thầy thì đặc biệt thầy cũng đã sắp xếp các bài tập, các hệ thống, các chuyên đề theo cái mức độ chuyên đề theo đúng bám sát trong nội dung sách giáo khoa để chúng ta tiện theo dõi. Và đặc biệt trong đó thì các bài tập thầy đã chia thành các mức độ 1, 2, 3, 4. Và đặc biệt đến cái mức độ mà ở phía sau ấy thì à, là dành cho các con là học nâng cao. Còn mức đầu là dành cho các con học cơ bản hoặc là khá thôi. Còn mức sau cuối cùng thì là dành cho các con học nâng cao. Hoặc có thể là các con muốn tham khảo để ờ, các con chuẩn bị làm tiền đề cho học sinh giỏi. Và do đó thì với cái hệ thống bài giảng của môn vật lý này ờ, nói riêng cũng như bài giảng của các môn khác của Toliha nói chung thì đã được sắp xếp theo đánh giá chủ quan của thầy, đó là đánh giá sắp xếp một cách vô cùng hợp lý. Và điều rất đặc biệt là điều là không có ở các công ty giáo dục trực tuyến khác. Đó, thầy vẫn nhấn mạnh, đó là cái việc mà ở đây các thầy đã có một hệ thống các cái thí nghiệm mô phỏng cực kỳ sinh động và đấy là lý do khi các phụ huynh mà đã chọn cho con mua khóa học của toliha.vn thì đều có lời comment phản hồi là cảm ơn công ty và đều phản hồi là các con nó rất thích thú với những khóa học của toliha.vn. Và điều đặc biệt đó là ở công ty toliha.vn thì uh, đã có đầy đủ các cái khóa học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và trải đều trong các môn khoa học cơ bản mà phụ huynh cần quan tâm. À. Thế thì mong à, phụ huynh là giới thiệu thêm cho bạn bè mình để có những bạn bè mình, tức phụ huynh khác rồi những con khác được tiếp cận với cái tính giáo dục ưu việt của toliha.vn. À, xin chào và rất mong là được gặp các con ở trong những khóa học của toliha.vn và của thầy Hữu Tình. Chào các học sinh, thầy là Lê Hải Trung, giáo viên toán của tolia.vn Tất cả vì tương lai của học sinh Đó là giá trị là châm ngôn của Tolia mang lại Ở Tolia có tất cả các môn học từ cấp tiểu học cho đến hết lớp 12 Các chương trình ôn thi từ 5 đến 6 Ôn thi lớp 9 đến 10 hệ cơ bản và cả hệ chuyên ôn thi đại học ở Tonia, thầy Lê Hải Trung đã có cái gì? Thầy đã có chuỗi bài giảng hình học lớp 7, cả học kỳ 1, cả học kỳ 2 và toàn bộ chương trình toán 8 đại số hình học. Đặc biệt, thầy đã quay xong khóa toán ôn thi lớp 9 vào lớp 10, các chuyên đề chuyên sâu. Và tiến tới, chắc chắn rồi, thầy Lê Hải Trung sẽ có tất cả các bài giảng từ lớp 6 cho tới lớp 9. Kể cả việc ôn thi từ năm lên 6, ôn thi vào lớp 10 cả hệ thường, cả hệ chuyên. Các con à, học trực tuyến, học online, các con cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ sử dụng điện thoại, chỉ sử dụng máy tính để nhìn vào màn hình, nghe các thầy cô giảng bài, đúng không? Nhưng ở Tolia, ở chỗ bài giảng của Thầy Lê Chung lại hoàn toàn khác biệt học online, học trực tuyến nhưng chúng ta như học trực tiếp. Các con không hiểu thì sao? Không hiểu, các con có thể xem lại đúng không? Đấy là ưu điểm của online. Nhưng ở Tonia không hiểu, các con có thể hỏi và thầy Lê Hải Trung cùng các anh chị làm biên tập sẽ giải đáp thắc mắc cho các con ngay lập tức. Và một thứ mà chỉ tôi là có. Các con có hệ thống bài tập luyện tập xuyên suốt và được kiểm tra đánh giá thường xuyên. Học phải luyện tập, không chỉ dừng ở xem. Học ở Tolia, học trực tuyến là học thật, chất lượng thật các con ạ. Và nhớ, Tolia luôn là ưu việt, luôn vì tương lai của học sinh thân yêu. Các con hãy cùng vào web Tolia hoặc đơn giản chỉ cần gõ tolia.vn vào đó với một môi trường giao diện web thân thiện, các con sẽ tìm được khóa học tương ứng phù hợp với mình. Các con nhé. Chào con, hãy ủng hộ và đón xem chữ bài giảng của thầy Lê Hải Trung cùng thầy cô của tolia.vn. Tất cả vì tương lai học sinh thân yêu. Chào các em học sinh toàn quốc thân mến. Vậy là các em biết rằng Việt Nam và thế giới của chúng ta đang chuyển mình để bước vào một thời kỳ, đó là thời kỳ công nghệ 4.0. Với sự phát triển của kỹ thuật, khoa học, công nghệ của thời kỳ 4.0 sẽ giúp các em có rất nhiều phương thức và cách để tiếp cận với kiến thức. Và học online là một trong những phương thức và cách tối ưu trong giai đoạn này và của tương lai. Vì sao vậy? Vì khi các em học online, các em sẽ chủ động được thời gian tiết kiệm được chi phí và vẫn đảm bảo được hiệu quả của quá trình học tập. Và toliha.vn là một trang học online trực tuyến hàng đầu của Việt Nam. Khi các em học ở toliha.vn, các em sẽ được học với rất nhiều thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín. Các bài giảng với giáo trình được xây dựng công phu kết hợp với kiến thức mô tả trực quan sinh động. Chương trình cơ bản kết hợp với nâng cao phù hợp với tất cả đối tượng học sinh. Ở Toliha có đầy đủ các cấp học 1, 2, 3, các môn học toán, văn anh, lý hóa. Và trong Toliha thì hiện nay thầy đang đảm nhận giảng dạy chương trình toán cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 9. Ở mỗi bài thầy đều chỉ ra mục tiêu rõ ràng mà các em cần nắm được ở bài đó. Với mỗi phương pháp thì thầy đều đưa ra phương pháp cụ thể để các em giải quyết vấn đề. Để các em học tốt và hiệu quả cùng với Toliha thì các em cần phải ghi chép đầy đủ về lý thuyết, cần phải nắm vững cho thầy phần phương pháp và các em cần phải thực hiện luyện tập các bài trắc nghiệm và tự luận cho kèm theo video. Nếu như trong quá trình luyện tập của các em mà các em thấy rằng là điểm của mình chưa cao thì các em cần phải xem lại các video đó và các em luyện tập lại cho thầy. Tuy nhiên, khi luyện tập mà có những vấn đề thắc mắc thì các em cứ hỏi và sẽ được Tô hỗ trợ và trả lời 24 trên 7. Hẹn các em ở các video và các bài giảng trên trang toliha.vn. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Cô Thanh Loan, giáo viên giảng dạy trên toliha.vn. Trong thời gian vừa qua, có rất là nhiều học sinh và có những phụ huynh đã inbox và hỏi cô Loan về nội dung của khóa học trên Toliha và học như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Hôm nay cô xin phép đôi nét chia sẻ. Thế thì Toliha, thầy cô giảng dạy và đã triển khai từ tiểu học cho đến trung học phổ thông về tất cả các môn. Vâng ạ, thế thì trong bài giảng của các thầy cô cũng như cô Thanh Loan thì bài giảng được phân theo cấp độ từ dễ cho tới khó và bám sát chuẩn mực sách giáo khoa. Và các bài giảng thì luôn luôn làm sao cho giảng để học sinh dễ hiểu nhất, tiếp cận một cách nhẹ nhàng nhất và đơn giản nhất, không mẹo mực, không đánh đố. Vâng, thế thì trong những bài giảng thì các thầy cô cũng như cô Thanh Loan được Ờ, chia phân dạng ra trong mỗi dạng thì lấy các ví dụ và bên cạnh những các ví dụ đấy thì các à, thầy cô cũng có đưa những bài tập tương tự cho các dạng đẩy lên trang web và sau mỗi bài giảng thì các con được thực hành luôn. Sau mỗi chương mỗi bài giảng, ở mỗi chương học thì các con có một bài kiểm tra đánh giá và đánh giá chấm điểm và nhận xét luôn kết quả của các con. Nếu như các con vẫn chưa tốt thì các con có thể làm lại. Và bài giảng được mở suốt 24 trên 24. Các con uh, lựa chọn thời gian thích hợp để các con học bài và làm bài để các con à, ra soát lại toàn bộ phần lý thuyết cũng như bài tập nếu như các con chưa à chưa hiểu. Với điều kiện là các con phải cố gắng làm sao để nghe hết video và làm bài tập tướng à tương tự thì lúc đấy các con sẽ đạt một cách hiệu quả rất là cao và bài tập ở trên lớp thì các con vẫn vận dụng làm rất là ok. Hiện tại cô Thanh Loan đang giảng dạy môn à, đại số 8 và môn hình học 9. Thì về hình thức giảng dạy thì cô cũng tuân thủ theo à, à cơ bản đến nâng cao và trong mỗi bài giảng của cô thì cô cũng cố gắng làm sao để à, truyền đạt cái thông tin một cách dễ hiểu nhất và đơn giản nhất cho các bạn. Về phần à, học thì các ờ, khóa học được mở 24 trên 24 thì tùy vào thời gian và cũng mình lựa chọn một thời gian hợp lý để chúng mình học. Và luôn luôn nhớ là các thầy cô và đội ngũ nhân viên luôn luôn đồng hành chúng mình 24 trên 24. Vâng, đó là à, đôi nét về khóa học. Bây giờ cô xin chúc tất cả các con, tất cả các bạn học sinh và phụ huynh có một sức khỏe thật tốt và cố gắng làm sao để được à, lĩnh hội trọn vẹn các kiến thức mà thầy cô trên toliha.vn đã truyền đạt và à, giảng dạy cho các con. Xin chào và hẹn các bạn ở các video bài giảng của cô.